Yeah. Linh chào cả nhà đã trở lại kênh Dutch Way of Life của Linh à, Linh chúc cả nhà một ngày thật vui Rồi Linh đang đi trên đường ra biển của ở thành phố Sorrento của Ý cũng đang tìm đường dạ, thôi à, thì à, đến thành phố này là chủ yếu để đi tắm biển ăn hải sản Linh ờ, gặp chỗ nào thì Linh chia sẻ cho mọi người xem cái ờ, biển ở đây đẹp không nhé Chứ mình đi dọc thì mình thấy nó rất là đẹp Và cái cảnh vật có, Linh không biết Linh có quay có, có được hay không Nhưng mà cái cảnh ở đây cũng xinh lắm đó cả nhà ơi Và trái cây ở đây thì rất là nhiều Chưa lực mình đi xuống cái bãi biển chỗ này không phải là bãi tắm tại vì mình cũng chưa biết đường xuống cái bãi tắm nhưng mà ở đây có một cái nhà hàng có cái view rất là đẹp để nhìn ra biển thì linh muốn quay để cho mọi người xem hay ta chẳng lẽ bây giờ lại đăng ký ở đây thêm nữa ta cảnh quá trời đẹp nè cả nhà ơi đó cả nhà thấy không thì thành phố này linh nói ngay đồng bờ biển rồi khi mà ở đây có cái rất là đẹp wow wow bên bên bên bên tây đảo kia cũng có nhiều phố lắm xung quanh đây nè đó là thích luôn đó yeah, có đây nữa nè uhm. Linh nghĩ là cái đường xuống biển sẽ rất là đẹp bên kia đối diện bên kia là Nabo tụi linh cũng muốn đi tới đó nữa đẹp quá đi cả nhà ơi thích quá thích đây là cái bãi biển đây cả nhà ơi và cái bãi biển này thì nó nhỏ hơn mấy cái bãi biển lần trước linh chia sẻ cho cả nhà đó thì mình uh, đi xuống một một cái đoạn đường cũng hơi quải rồi nha cũng xa đó ở đây cái bãi biển nhỏ và có nhiều tàu để ờ, xem thử coi sẽ như thế nào nhé Bây giờ tụi Linh ờ, đậu đại chiếc xe kia ở chỗ kia, cái chỗ public, cái chỗ công cộng á thì ờ, mong là không có bị phạt tại vì à, mấy cái chỗ công cộng á thì mình à, ở ở Ý gần gần không phải trung tâm á thì nó không có bị phạt nha cả nhà. Cho nên tụi Linh đậu đại và bây giờ đi xuống biển đây. Quay trúng người nhiều quá cho nên Linh phải quay dơ cái tay cao như vậy là sẽ ờ, không trúng ai hết ở đây có hoa lạ quá và cái đường này á có đủ loại xe đi xuống hết nha cả nhà có cái xe này nhá nhìn giống xe lam xe túc túc ở ở ở ở Thái Lan hả đi xuống biển đây cây cành cái bãi này á, thì nó linh thấy nó không có đẹp lắm nha cả nhà nó bị ờ, chia cắt quá nhiều và cái ờ, mấy cái nhà ở đây á nó ờ, cũng không có thiết kế quá đẹp nữa mọi người nhìn thấy cái cây cao cao ở trên cái đỉnh núi không mấy cái cây đó không biết cái cây gì á nhưng mà không phải là tỉa tót gì cả nha cả nhà mà là tự nhiên đó đây nè nó như vậy nó có một cái vườn lớn của cái cây này luôn tại lúc đó chạy xe qua thì không có dừng lại để quay cho mọi người coi được chứ nhìn thấy thì rất là đẹp Linh đi bơi á cả nhà Linh bơi vòng cái eo kia Keo biển bên kia Thì Linh thấy cái cảnh vật ở bên này rất là đẹp Cho nên bây giờ Linh mò lên Linh chụp cho mọi người Linh quay cho mọi người coi cái cảnh Vách đá ở đây nó đẹp như thế nào nè Linh thấy nó đẹp lắm cả nhà Bây giờ là hoàng hôn nữa Cho nên trời thật là đẹp Có một cặp tình nhân đang hôn ở dưới kìa Mình mà zoom vào Họ nổi tiếng trên ờ, Youtube là họ chắc họ la mình chết có con chim hải âu nó đậu ở đây à. cái nắng vàng vàng của cái bầu trời á làm cho cái uh, cộng với cái cái vách đá đây nè làm cho nó hơi kém tươi một tí hả nhưng mà nó cũng nổi bật á ghét cái máy này quá đi zoom in á thì à, ok cái bắt đầu zoom out nó nó lại à, đúng là nó không còn nó phải nó giật một cái như vậy á, làm kém đẹp đi ha cả nhà hả nhưng mà thông cảm đi tại linh sách phone không hà linh không có sách à, cái camera sách camera nó nặng nề nó khó leo trèo quá mặc dù là linh biết là cái camera nó sẽ làm cho cái khung hình nó đẹp hơn à, sống động hơn Linh quay cái cảnh phía trong cái bãi biển Cái vịnh này nhỏ lắm Không có lớn Hồi nãy Linh thấy có vài người á, mở cửa sổ Đứng phơi đồ, đứng ấy Nhìn nó <laughs> dù là người ta chỉ là công việc bình thường là phơi đồ thôi nhưng mà nhìn nó rất là lãng mạn mình đi bơi xong á thì thật sự rất là đói và bây giờ tụi linh đi à, tìm cái à, quán hoặc là cái nhà hàng nào đó để mình ghé vào mình ăn thì à, linh muốn ghé vào cái nhà hàng buổi trưa này nhưng mà mình đã ăn ở đó rồi thì mình linh nghĩ là mình nên tìm một cái quán khác một cái nhà hàng khác để mình thử cẩm thực ở nơi đây nó như thế nào bây giờ thì đi kiếm nhà hàng để ăn thôi hồi nãy á, linh nói là à, linh không biết người ta à, bán những cái à, cái cái à, lưới ở thân cây này làm gì thì bây giờ mình mới để ý đó là cây ô liu á cả nhà thì người ta dăng mấy cái lưới này nè chắc là để người ta hứng trái ô liu chứ mấy cái trái ô liu nhỏ nhỏ không à nếu mà không làm vậy thì làm sao mà hứng được và cái vùng này á nha cả nhà thì có ngoài ô liu thì đã là, là, là, là tất nhiên là có cái vùng này rồi nhưng mà còn cái uh, trái uh, cây cây hạt dẻ đó cả nhà và cây sung á, nó dọc đường quá trời quá đất luôn nên nói thiệt nha mỗi đất nước đi qua nó có một cái cái điểm đặc trưng riêng mà linh mê ơi là mê luôn á bởi vậy linh rất là thích khám phá năm nào tụi linh cũng cố gắng đi một vài nước để khám phá cái uh, uh, gọi là cái cái văn hóa và cảnh vật và ẩm thực ở cái nơi đó hiện tại bây giờ là hoàng hôn cho nên bầu trời rất là đẹp nó chuyển dần màu ở cả nhà cho nên nhìn rất là lãng mạn tụi linh hoàn toàn thất bại để tìm một cái nhà hàng gọi là nhà hàng sushi ở bên ở cái chỗ uh, Sorrentino này tại vì cái nhà hàng đó đó là mỗi một cái thành phố khác mình coi trên cái uh, bản đồ thì nó chỉ có khoảng 15 à, 30 phút thôi cuối cùng mình đi hơn cả tiếng mình tìm thấy cái nhà hàng đó rồi nhưng mà mình không vào được là tại vì á nó nó quá trời ờ, đông và không có chỗ đậu xe Wow, người này ăn cái món này hay quá Xong thì tụi Linh mới ờ, ghé lại một cái nhà hàng bên này Và cái nhà hàng này thì ờ, lúc đầu mình mình tưởng là nó chỉ có một cái cái ba nhỏ nhỏ ngoài đường thôi ai ngờ nó là một cái quán ở phía trong mà bán đồ biển quá trời luôn mình không biết tiếng ý cho nên mình kêu cái gì cái món gì Ờ, nó nó nó dễ ăn đó, thì mình uh, tìm ở đây là cái thành phố biển vào ban đêm rồi cả nhà nhìn đẹp ghê hả trong điện thoại thì không có thể mà uh, diễn tả hết cái cảnh đẹp của ngoài này đâu nhưng mà ở ngoài mình nhìn đó thì đẹp lắm nha cả nhà và người ý ăn uống thì cũng hơi ồn ào quá chứ không phải im lặng giống như người kiểu người hà lan hoặc là kiểu bên pháp đồ mình lại thích cái không khí như vậy hơn tại vì như vậy mình quen rồi mình là người việt á mình cũng thích nói chuyện hào sảng một tí còn mấy người kia nói chuyện cái kiểu mà nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ đó nó lịch sự thái quá đi thì ờ, nói chung ồn quá thì cũng không có không có hay lắm nhưng mà lịch sự thái quá với linh đó thì cũng mệt mọi người thấy ở ở đây người ta ăn rất là nhiều luôn á tối rồi nha cả nhà 10 gần 11 giờ tối cái bếp ở đây thì nhỏ nha cả nhà nó lộ thiên như vậy và cũng nhìn không có gì đặc biệt hết ha nhưng mà khách ở đây thì cực kỳ đông luôn bây giờ là mấy giờ ta bây giờ không biết là mấy giờ nhưng mà vẫn còn khách vào và bên kia tổ chức tiệc rất là lớn nhìn mọi người ăn uống rất là hoan hỉ trong đây có nhiều loại cá à, cá này là đình cũng không biết cá gì có tôm có cá loại nhỏ và có mực nữa nói chung là rất là tươi và ngon lên ăn một đĩa đầu tiên Có rất là nhiều ờ, món Yeah. Whoa, she Đây là một Vinh ăn đó, bà nhà hàng Ý rồi có đi bộ mình vừa ăn đó thì Linh thấy rất là ngon đồ biển ở đây tươi lắm nè cả nhà nếu mà người tới cái vùng này nên đồ biển thì cũng ngon ơi là ngon lúc nãy Linh quay cái ờ, cảnh hơi rộng cho nên mọi người không có thấy hết cái view ở đây bây giờ Linh quay lại ở cảnh này á thì mọi người thấy không xung quanh đây là cái quần đảo à, rất là lớn luôn thì linh thấy buổi buổi trưa thì mình không có thấy cái cái sự mà nhộn nhịp của nó nhiều đâu tại vì mình nhìn cũng xa đó nhưng mà buổi tối thì mọi người nhìn đi quá trời dày đặc nhà cửa luôn á cái thành phố này với linh linh nghĩ là thành phố không ngủ kiểu giống như là nha trang sài gòn của mình đó cả nhà nhìn à, thích ơi à, là thích luôn nó thật sự là con người của linh có hai tính cách cũng lạ rất là thích yên tĩnh và cũng mê nhộn nhịp lắm mê nhất cái mấy cái chỗ này là ăn rất là ngon rồi ờ, có cây chanh nữa kìa ở đây á mọi người biết không chanh có một đồng một ký thôi <laughs> vui quá giờ này sắp đóng cửa rồi chắc là cái quán ăn nha cả nhà hồi nãy linh nghĩ là không có ngon á cho nên không có quay để giới thiệu mọi người và nó nằm ở cái một cái đường như vậy đây quá trời xe cộ qua lại luôn đậu xe thì để ngoài như vậy 2 euro một giờ một, một, một lượt đậu cái quán mà tụi linh vừa ghé thì thức ăn rất là ngon và giá cả phải chăng mọi người nhìn thấy cái dĩa của Linh ăn ở đây ấp luôn có 25 euro thôi thực sự là cái giá này quá rẻ Linh ăn mà căng cái bụng luôn á khi mà mình đến đây mình ăn thì mình thấy đúng là cái văn hóa của người Ý á, nó khác bên Hà Lan nhiều họ ăn rất là rộn rã vui vẻ mình đến đây là khoảng 10 ờ, giờ tối nhưng họ vẫn mở cửa họ bán cho mình thì cái điểm đó là linh rất là thích tại vì nhiều lúc mình mình đi chơi mà đến cái thành phố nào đến cái đất nước nào mà 9 giờ cửa 9 giờ tối người ta đóng cửa rồi thì làm sao mình có thức ăn mình ăn ngoài mấy cái tiệm mà fast food được khi mà đến đây á, mọi người nói là à, cảnh báo linh đó là thành phố này sẽ ờ, chặt chém hoặc là nói điêu nhưng mà linh không thấy như vậy như cả nhà mấy người ở đây rất là dễ thương nói chung là họ bán đúng giá họ làm việc chuyên nghiệp dù là khác cái văn hóa của Hà Lan nhưng mà họ họ họ mình không không có cảm giác mình rơi vào cái tai nạn gì cả Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh nếu mọi người thích clip của Linh thì hãy làm ơn share subscribe và nhấn chuông like cho Linh để Linh có thêm nhiều động lực chia sẻ về cuộc sống của châu Âu cho mọi người nữa nhé